Trong khi dịch bệnh COVID-19 đang lây lan khắp Trung Quốc, Tết cổ truyền đang đến gần, người dân lao động, học tập ở nước ngoài liên tiếp khan gói về quê ăn Tết. Tuy nhiên, do vùng nông thôn Trung Quốc thiếu nguồn lực y tế, một lượng lớn người dương tính đi lại giữa các thành phố và nông thôn, gây nhiều lo ngại dịch bệnh sẽ nhanh chóng lan rộng ở nông thôn. Theo tờ New York Times cũng đưa tin lo ngại đợt xuân vận sẽ khiến các khu vực nông thôn vốn mỏng manh trước làn sóng thần lây nhiễm tấn công sẽ càng trở nên nguy cấp chưa kể trong một đoạn đông mới được tiết lộ cho thấy, nhiều ngôi mộ mới đã được thêm vào ở các vùng nông thôn trong quá độ thê thảm. Giá huyệt mộ cũng tăng vọt lên gần 100.000 tệ, khiến ngành kinh doanh nghĩa trang trở thành ngành nóng nhất đại lục lúc này. Hoài Giang xin kính chào quý vị khán giả thân mến của Duyên và Cổ. Kính chúc quý vị có ngày 27 Tết ấm áp và bình an. Quý vị thân mến, nếu như văn hóa truyền thống Trung Hoa tin vào học thuyết thiên, địa, nhân, người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo và đạo thuận theo tự nhiên, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tự lộ diện bản chất giả ác đó của mình thông qua lời tuyên bố của Mao Trạch Đông rằng đấu trời là niềm vui vô tận, đấu đất là niềm vui vô tận và đấu với người là niềm vui vô tận. Cho đến bây giờ, người kế nhiệm là Tập Cận Bình cũng quyết đấu với virus nhưng số cuộc đã nhận về cái kết thê thảm. Kinh doanh nghĩa trang bùng nổ, nhiều ngôi mộ mới mọc như nấm ở nông thôn, giá cao không tưởng. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc đại lục đang lan tràn, bệnh viện chật kín, lò hỏa táng bùng nổ, túi đựng thi thể hết hàng, thậm chí nghĩa trang cũng bùng nổ. Có thông tin trên Internet rằng nhiều nghĩa trang đã được xây dựng ở nhiều nơi ở Trung Quốc đại lục và giá rất cao một số chuyên gia chỉ ra rằng trong trường hợp không có nguồn lực y tế, làn sóng người tiếp theo đối mặt với dịch bệnh sẽ là địa ngục trần gian. Với sự bùng phát của dịch bệnh ở Trung Quốc đại lục, bệnh viện, là hỏa táng và nghĩa trang khắp nơi đều vô cùng bận rộn. Thuốc men khan hiếm, nhà tăng lễ xếp hàng dài, giá nghĩa trang tăng vọt. Nhiều video được chia sẻ trên mạng cho thấy một nghĩa trang lớn mới đã được xây dựng ở Vương Cang Đài, quận Thảm Bắc, thành phố Thảm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Việc kinh doanh nghĩa trang này hiện đang bùng nổ với 20.000 đến 30.000 phần mộ. Một người đàn ông nói, đang được bán rất chạy. Ngoài ra còn đoạn video khác cho thấy một nghĩa trang ở Giang Tây đang được xây dựng, rất nhiều công nhân đang làm việc. Còn nghĩa trang ở thị trấn Lan Lan, Từ Châu, tỉnh Giang Tô, trong mỗi ngôi mộ đều trồng một cây tùng và cây bách. Tại hiện trường có rất nhiều người mặc đồ tang. Còn một đoạn đô cho thấy giai đoạn 2 của Nghĩa Trang Vịnh An Lan ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc sắp được khởi công xây dựng và 90% của giai đoạn đầu đã được bán với tổng diện tích 550 mẫu. Giá của một huyệt mộ ở Nghĩa Trang ở Thượng Hải đã tăng vọt lên 83.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 290,7 triệu đồng. Tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, vì có quá nhiều xác chết trong lò hỏa táng mà không có chỗ để chôn cất tro cốt, một nghĩa trang đã được xây dựng. Một mộ bán hơn 80.000 nhân dân tệ. Nhìn từng hàng dãy mộ mới, người quay Quebro thốt lên, một tháng mà đã xây được bao nhiêu đây? Bên cạnh đó, gần đây, nhiều cư dân mạng trên Weibo ở Trung Quốc đại lục và Twitter ở nước ngoài đã tiết lộ rằng họ đã thấy những ngôi mộ mới được thêm vào khắp mọi nơi ở vùng nông thôn. Mời quý vị cùng theo dõi những thước phim này. hàng chục triệu đơn đặt hàng túi đựng rác mỗi ngày. Sau thuốc men, quan tài thì túi đựng rác là mặt hàng bán chạy nhất tại đại lục hiện tại. Trên mạng đưa tin, túi đựng rác hiện đang bán rất chạy ở Trung Quốc đại lục. Một số nhà sản xuất cho biết, chính phủ và cục dân chính hỏi hàng trăm nghìn, chục triệu đơn đặt hàng đến hỏi mỗi ngày. Cụ thể, một đoạn hội thoại được đăng tải do cư dân mạng Trung Quốc cho biết, một cuộc hội thoại nhóm giữa các cơ sở sản xuất túi đựng thi thể và thương nhân trò chuyện với nhau. Trong đó có thương nhân hỏi, có ai nhận sản xuất túi đựng xác ở đây không? Số lượng đặt hàng là 1 triệu túi. Bạn có thể cung cấp bao nhiêu mỗi ngày, giá bao nhiêu? Tôi đã tìm nhiều nhà máy và không ai trả lời. Sau đó có nhà sản xuất nói, Tết nguyên đáng rồi, đã quá rẻ để sản xuất kịp. Nhà sản xuất cũng cho biết trong một cuộc hội thoại, còn có đơn đặt hàng 30 triệu chưa có ai nhận kìa, hàng về phải mất nửa tháng, thần thánh có làm cũng không kịp. Người của Cục Nội chính và Chính phủ đến hỏi mỗi ngày. Sau đó thương gia vừa hỏi lại tiếp tục thúc giục, hãy sản xuất nhanh lên vì số lượng lớn. Thưa quý vị, hiện tại phải mất một tháng rưỡi để chờ đơn đặt hàng túi đựng thi thể từ nhà sản xuất ở Đại Lục. Một cư dân mạng Israel nghi ngờ, trong 3 năm xảy ra dịch bệnh, đã có rất nhiều đơn đặt hàng túi đựng rác và các nhà sản xuất đã gửi chúng đi. Hiện tại có nhiều nhà máy ở Thâm Quyến, Đông Quang và Quảng Châu không có thời gian để sản xuất và họ không thể làm thêm giờ. Bây giờ, nếu bạn đặt hàng, phải mất 45 ngày để bắt đầu sản xuất. Trước đây, 1 triệu túi đựng rác chỉ mất 15 đến 20 ngày để giao đến, nhưng bây giờ phải mất đến 45 ngày để bắt đầu lên lịch sản xuất. Chào ôi! Trung Quốc nói 60.000 người chết, dân Thiên Tân nói riêng đây đã là 100.000 người. Trong khi đại dịch tàn phá đất nước, chính quyền Trung Quốc đang bận rộn đối phó với cộng đồng quốc tế. Họ khẳng định luôn minh bạch trong việc công bố dữ liệu liên quan đến COVID-19 trong bối cảnh bị chỉ trích. Trung Quốc đã đột ngột công bố gần 60.000 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19. Tuy nhiên, dữ liệu từ lò hỏa táng không hỗ trợ con số này. Một cư dân sống ở Thiên Tân muốn giấu tên nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 1 rằng nhà tăng lễ số 3 ở Thiên Tân hiện hỏa táng hơn 200 thi thể mỗi ngày, tăng so với mức trung bình trước đó là 40. Những người bạn đang làm việc tại nhà tăng lễ Thiên Tân ước tính rằng ít nhất 100.000 người đã chết ở Thiên Tân kể từ ngày 12 tháng 12 và tỷ lệ tử vong vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm quan chức đảng, có chết 5 triệu người cũng không là gì cả. Sương Rong, Bí thư Đảng ủy Thư viện Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh đã đưa ra một bài báo cáo để ủng hộ chính sách phòng chống dịch bệnh chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói rằng chính phủ Trung Quốc từ lâu đã chuẩn bị cho cái chết của hàng triệu người sau khi mở phong tỏa. Cho nên, số lượng người chết như công bố là không có gì to tát. Nếu có thêm 5 triệu người chết thì vẫn là trong phạm vi chấp nhận được. Vâng thưa quý vị, nhận xét này khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc tức giận và các quan chức Trung Quốc cũng đã xóa tất cả các bài báo liên quan. Trung Rong đã đăng trên vòng kết nối bạn bè của mình vào ngày 14 tháng 1 rằng vậy nếu vài triệu người chết thì sao? Ông nói rằng Trung Quốc chết 10 triệu người vào năm 2021 và bây giờ sẽ có thêm 5 triệu người chết, nghĩa là tăng 50% số người chết. Sự khác biệt giữa hai người chết và bây giờ là ba người chết. Tỷ lệ tử vong không tăng gấp đôi, tại sao không thể chấp nhận được? Sau đó các nội dung liên quan như bài đăng trên Weibo và bài viết của NetEase mắng mỏ Song Song đã bị xóa khỏi hệ thống chính thức và không thể tìm thấy báo cáo liên quan. Thưa quý vị, thế nhưng trong cơn bão táp dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc khiến người dân sống trong đau đớn và tuyệt vọng, bệnh viện quá tải, nhà xác và lò hỏa táng đầy xác chết, thì CDC Bắc Kinh mở đại hội biểu dương công tác phòng chống dịch bệnh. CCTV diễn tập giao hội Mừng Xuân vào sáng ngày 13 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC thành phố Bắc Kinh đã tổ chức một đại hội tổng kết và biểu dương công tác phòng chống dịch bệnh trong 3 năm qua. Bí thư Đảng ủy CDC Bắc Kinh Hoàng Xuân nêu rõ trong báo cáo của mình rằng trong 3 năm phòng chống dịch bệnh, CDC Bắc Kinh kiên quyết gánh vác trách nhiệm chính trị, giữ trạng thái lâm trận trong mọi thời khắc, trước sau luôn dốc toàn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh và kiểm soát dịch bệnh, về vấn đề này, nhiều cư dân mạng nói thẳng rằng, trong tiếng kêu rên của người dân, CDC Bắc Kinh thậm chí còn tổ chức đại hội ăn mừng oanh ca yến hót. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, đó là khiến 90% người dân nhanh chóng dương tính trong vòng một tháng, khiến vài trăm ngàn người chết chỉ trong vòng một tháng. Đây chính là tốc độ của Trung Quốc, đại nhảy vọt phát bệnh, đại nhảy vọt chết người, quét sạch những người họ không thích, tiết kiệm tài nguyên xã hội, thay đổi cấu trúc dân số, tạo ra một thảm họa để trẻ hóa đất nước. Hai cốt vẫn chưa lạnh, đúng là tán tận lương tâm. Không biết xấu hổ, ăn mừng thắng lợi vĩ đại trên đóng hài cốt. Theo Đài Á Châu Tự Do RFA, kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã tổ chức buổi diễn tập đầu tiên cho dạ tiệc mừng xuân 2023 vào ngày 26 tháng 12 năm 2022 với chủ đề Trung Quốc thời đại mới thịnh vượng của Trung Quốc, cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Còn người dân thì tức giận và chán ngán nói, có kiểu ăn mừng không quan tâm đến sự sống chết của khán giả. Một chuỗi các tiết mục tại não, tại chay dạ tiệc của CCTV và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hoàng nghìn quý vị đã lại bình luận bên dưới. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem nhiều video khác từ duyên và cổ quý vị nhé. Sau cùng, xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.